Công nghệ bí ẩn, súng lửa Hy Lạp tiêu diệt chiến thuyền trong nháy mắt không thể bị dập tắt. Một ngọn lửa phun ra từ chiến thuyền bé nhỏ của Hy Lạp nhanh chóng thiêu rụi một chiến hạm của quân Ả Rập. Mặc cho các binh sĩ Trung Đông ra sức dập tắt, bí ẩn vẫn tiếp tục bùng cháy, không sợ nước, cũng không sợ cát, nó tiếp tục lan sang những chiến thuyền còn lại, nuốt chửng toàn bộ hạm đội trong tiếng thét kinh hoàng của hàng vạn binh lính và tướng lính Ả Rập. Trên đây là một đoạn được các nhà sử học ghi lại khi mô tả trận chiến năm 678 giữa hải quân Hy Lạp và hạm đội Ả Rập xâm lược. Khi ấy, tưởng chừng như với quân lực gấp hàng chục lần, đội quân Trung Đông có thể dễ dàng nuốt chửng cả châu Âu. Thì bất ngờ quân đội Byzantine lại sử dụng một công nghệ bí ẩn, đó là một loại súng phun lửa kỳ lạ. Khi ngọn lửa nó phóng ra, không thể dập tắt bằng bất cứ thứ gì, tương tự như ngọn lửa đen Amaterasu được nhắc đến trong bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản Naruto vậy. Nó không chỉ không sợ nước mà còn cháy to khi tiếp xúc với nước, gặp vật liền dính ngay vào, ngọn lửa rất mạnh và cực khó dập tắt. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt xong quân đội Ả Rập thì cách chế tạo khẩu súng phóng lửa này cũng thất truyền. Điều này đã để lại rất nhiều câu hỏi trong giới khoa học Người ta thắc mắc là ai hay thế lực nào lại có thể phát minh ra loại vũ khí với công nghệ đi trước thời đại hàng nghìn năm như vậy. Đế chế được Chúa phù hộ Nhắc đến lửa Hy Lạp, trước hết hãy nói về lịch sử của đế chế Byzantine. Đế chế Byzantine còn được gọi là đế chế Đông La Mã, nằm trên bờ biển đen ở Đông Nam châu Âu và ở ngã ba của lục địa Á Âu, là chế độ quân chủ lâu đời nhất ở châu Âu vào thời Trung Cổ. Từ khi đế chế La Mã Đông Tây phân trị vào năm 330 sau công nguyên đến khi bị tiêu diệt bởi đế chế Ottoman vào năm 1453, sự trị vì kéo dài đến 11 thế kỷ. Thành tựu lớn nhất của vị hoàng đế khai quốc Constantine Đại Đế là ban bố lệnh ân xá Milan vào năm 313 sau công nguyên để hợp pháp hóa cơ đốc giáo. Từ đó chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 300 năm đối với các cơ đốc nhân của đế chế La Mã. Điều này cũng làm cho tín ngưỡng cơ đốc giáo trở thành một đặc tính trọng yếu của đế chế Byzantine. Trên thực tế, sau sự trỗi dậy của đế chế Hồi giáo Ả Rập vào thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, đế chế Byzantine luôn là đầu cầu cho các quốc gia cơ đốc giáo châu Âu chống lại sự xâm lược của các quốc gia Hồi giáo do vị trí địa lý đặc thù của nó. Vào khoảng năm 670 sau công nguyên, đế chế Ả Rập khuếch trương nhanh chóng đã thành lập một hạm đội hung hãn Năm 678, hạm đội khổng lồ này xông thẳng vào kinh đô Constantinople của Byzantine, định nuốt chửng con cá nhỏ này một phát vào bụng, rồi phóng thẳng vào châu Âu để càng quét châu Âu. Tuy nhiên, lửa Hy Lạp đã xuất hiện và xoay chuyển hoàn toàn cán cân cuộc chiến. Vũ khí kỳ lạ vào ngày 25 tháng 6, một vài ngày sau khi vây thành, hạm đội Ả Rập đã phát động một cuộc tổng tấn công vào thành Constantinople. Hải quân Byzantine chỉ thả một số thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhưng khi thuyền nhỏ đến gần thì bất ngờ bắn ra những ngọn lửa kỳ lạ. Ngọn lửa lan ngay vào chiến thuyền lớn của hạm đội Ả Rập và nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa rơi xuống biển cũng không dập tắt được. Ngược lại, nó còn bùng cháy dữ dội hơn và vô lấy các chiến thuyền khác như một con rắn. Người Ả Rập lúc đó thật kinh hoàng, họ chưa từng thấy lửa nào có thể cháy được trong nước. Đây chẳng phải là pháp thuật sao? Đợi đến khi họ định thân lại thì 2 phần 3 số chiến thuyền đã bị thiêu rụi. Chỉ huy hạm đội Ả Rập là Fadalos vội vã ra lệnh rút lui nhưng đã quá muộn. Trong cuộc chạy trốn cuốn cuồng, họ đã bị truy kích bởi hải quân Byzantine, cuối cùng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn quân đội Ả Rập phải chịu thất bại thê thảm nhất kể từ đầu cuộc thánh chiến và buộc phải ký hiệp ước hòa bình kéo dài 30 năm với Byzantine. Quân đội Ả Rập khiếp sợ, gọi thứ vũ khí ma thuật này là lửa Hy Lạp. Vì người Byzantine nói tiếng Hy Lạp vào thời điểm đó, người Byzantine tự gọi đó là lửa hải dương. Công thức chế tạo ra loại lửa này được cho là của một người thợ thủ công Syria tên là Galenikos, bất ngờ dành tặng cho hoàng đế Byzantine chỉ vài năm trước khi cuộc chiến này xảy ra cùng với một loại dầu đen bí ẩn có khả năng tạo ra ngọn lửa không thể bị dập tắt Tuy nhiên, sau đó người thợ thủ công Syria này đột ngột biến mất và từ đó la lịch thật sự của anh ta mãi mãi trở thành bí ẩn không có lời giải. Mặt khác, do tôn thờ Chúa Trời và các lời dạy của Ngài, Byzantine được xây dựng trở thành một đất nước ôn hòa và thiện lương, họ không bao giờ gây chiến với quốc gia khác. Vì vậy, Mặc dù hoàng đế Byzantine vô tình đoạt được thứ lửa kỳ lạ này, ông không có tham vọng thống trị thế giới, ông chỉ cất giấu nó phòng khi khẩn cấp, công thức chế tạo được bảo mật tuyệt đối, ông cũng không cho phép có văn tự nào ghi chép lại công nghệ này vì sợ rằng kẻ xấu có thể lợi dụng để hại người. Ngọn lửa Hy Lạp lần thứ hai xuất chiến 39 năm sau, những người Ả Rập, những người mang trong mình những thương tích năm nào đã quên mất thất bại cũ và trở lại một lần nữa. Lần này họ điều tới 2.560 chiến thuyền trong hạm đội biển đến vây thành. Hơn 2.000 chiến thuyền có thể nói là đủ để xây dựng cả một vương quốc trên biển. Và lần này, lửa hải dương lại được phát huy. Bạn đoán xem cuối cùng chỉ còn bao nhiêu tàu chiến Ả Rập có thể quay trở về. Kết quả là 2.560 chiến thuyền nhưng chỉ có 5 chiếc quay về. Trong 700 năm kể từ đó, lửa Hy Lạp đã lập nhiều kỳ công, đóng góp to lớn cho vương quốc Byzantine cổ đại được truyền thừa nghìn năm. Trong thời đại hỗn chiến bất tận và xã hội hỗn loạn tại các quốc gia Tây Âu, Byzantine là điểm sáng duy nhất ở châu Âu thời Trung Cổ. Đặc biệt là Constantinople, nơi luôn nằm trong thế giới cơ đốc giáo, là thành thị duy nhất kế thừa nền văn minh và văn hóa Hy Lạp cổ có vô số tác phẩm nghệ thuật và sách cổ trân quý từ đế chế Byzantine, các cuộn giấy tay và các bảo vật quý hiếm, đồ thổ cẩm và nhiều đồ bằng vàng và bạc từ khắp nơi trên thế giới. Thật đáng tiếc khi tại nhân gian, một vương quốc dù trường thọ bao lâu cũng không thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vào tháng 5 năm 1453, một nước khác từ thế giới Hồi giáo, nơi đã khiêu chiến và thua cuộc, lại đến thách thức Byzantine. Lần này, người Thổ Nhĩ Kỳ mang đến thành Constantinople những khẩu đại pháo với tầm bắn lên đến 500 m Bị pháo kích liên tục, ngọn lửa Hy Lạp cũng mất dần sức mạnh. Ngày 29 tháng 5, thành Constantinople bị chiếm, vị hoàng đế cuối cùng là Constantine VI tử trận, đế chế Byzantine bị tiêu diệt và công thức lửa Hy Lạp cũng từ đó mà chết theo. Vào đêm thành trì bị thất thủ, các quý tộc và học giả của Constantinople đã bỏ trốn và lưu vong ở các nước Tây Âu, đồng thời mang theo các tài liệu cổ quý giá, tái tạo các nền văn minh cổ đại đã mất ở Tây Âu dưới thời Plato và Aristotle, Alexander và Caesar. Người ta nói rằng chính những tài liệu này là tiền đề cho văn hóa nghệ thuật thời kỳ phục hưng, huy hoàng của châu Âu sau này. Máy tính Tira không chỉ phát minh ra vũ khí, nền văn minh Hy Lạp còn phát minh ra cả máy tính có tên gọi là Architectura. Đây được xem là máy tính đầu tiên của người Hy Lạp cổ đại. Với cấu tạo từ 37 bánh răng bằng đồng, nó được xem là máy tính phức tạp nhất ở thời điểm đó. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng cỗ máy Architectura có thể được dùng để tính toán chuyển động của các thiên thể, xác định ngày của 42 sự kiện thiên văn, bao gồm nhật thực, quỹ đạo mặt trăng và đo sức gió trên biển. Tuy vậy, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải mã các sử dụng của nó một cách hoàn chỉnh. Cổ máy Antikythera là minh họa tuyệt vời nhất cho người Hy Lạp cổ đại đã biết cách dùng những thiết bị phức tạp để cắt chính xác nhận bánh răng như công nghệ hiện đại ngày nay. Họ tin rằng thiên nhiên hoạt động dựa trên những quy luật có sẵn hệt như một cỗ máy và tư tưởng này về sau đã trở thành nền tảng cho quan điểm khoa học hiện đại. Chiếc máy tính này với trình độ tương đương với cơ khí của thời sau cách mạng công nghiệp đã khiến cho nhiều nhà nghiên cứu lịch sử phải đặt lại câu hỏi rằng phải chăng chúng ta đang tiến bộ hơn người xưa hay thực sự công nghệ cổ đại đã vượt rất xa chúng ta ai đã xây dựng kim tự tháp ai cập ai đã vẽ lên những tảng đá Ai Ica, các đồ hình mô tả kỹ thuật giải phẫu và thiên văn học cách đây hàng nghìn năm ai đã xây dựng lò phản ứng hạt nhân 1,8 tỷ năm trước ở Gabon? Phải chăng giống như thuyết hủy diệt có chu kỳ diễn giải, trái đất hàng trăm năm triệu nay đã chứng kiến vô số nền văn minh huy hoàng rồi tàn lụi, mà những di tích còn lại của họ chính là các kim tự tháp bằng đá tồn tại khắp nơi trên thế giới, là những tích cổ truyền thuyết về đại hồng thủy, lục địa Atlantis hay Lemuria. Tin hay không tin, câu trả lời tất cả là nằm ở bạn. Video đến đây là hết rồi. Nếu thấy thích chủ đề này, bạn nhớ bấm like và subscribe cho kênh nhé. Còn bây giờ, An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại.